Hello Quyên Lê Xin chào anh Phước Sửu Hôm nay Phước Sửu và Quyên Lê đang có mặt tại một cái dự án 350 hecta Dự án của GF Hàn Quốc À, đúng rồi anh Phước Sửu ha, thì hôm nay Quyên và anh Sửu cũng có mặt tại à, khu đô thị lớn nhất khu Nam đúng không anh? Chính xác. Đó là dự án mà GS Nhà Bè đúng không anh ạ? Đúng rồi, Của có một cái tên à, nữa là Zyga Nhà Bè, tâm thức thời đại Quyên Lê ạ. À. À. Và hôm nay Phước Sửu và Quyên Lê đang đứng tại một cái phân khu à, đó là phân khu à, Zai River Country One là một cái trong phân khu đầu tiên trong 350 hecta của dự án GS Nhà Bè Quyên Lê. Ồ, Quyên, Quyên Lê thấy là hiện tại là cái khu đô thị mình nó rất là đồng nhất, đồng rất là đồng bộ ở đây là cái khu cẩm bao đúng không anh ha chính xác ừ. à, phân khu đầu tiên Zay à, River Country One là có tổng diện tích là 17.8 hecta và trong đây bao gồm rất là nhiều nhà phố à, biệt thự shop house và những căn dinh thự luôn à mà quý không biết là hả cái căn mà shop house thì diện tích giá bao nhiêu anh nhỉ rồi à, phước sửu và quyên lê sẽ đi chi tiết từng cái sản phẩm khác nhau và hôm nay phước sửu sẽ giới thiệu cho quyên lê làm là một trong những cư dân tương lai của phước sửu <laughs> là tại dự án này à, một cái sản phẩm đó là ngang 10 và 20 à, phước sửu và quyên lê cùng mà tham khảo cái căn hộ này nhé à, nói đến cái căn hộ 10 nhân 20 này là gọi là một căn biệt thự song lập đó quyên lê à, nó là biệt thự song lập bởi vì là hai căn sẽ dính liền nhau à, và bên hông thì có chừa sân vườn á quyên len đó. À, là căn nào cũng là có cái khoảng sân vườn hay sao anh nhỉ? Đúng rồi. À, thì à, Phước Sửu và Quyên Lê sẽ đi vào bên trong à, để à, xem cái căn nhà này có gì thú vị và thiết kế như thế nào ha. Rồi, xin mời Quyên Lê vào trong à, căn phòng này nha à, Chào anh Ủa anh ơi, mới đầu á, Quyên Lê thấy là cái chỗ này là bàn giao theo thương hiệu Hapler thì nó rất là cao cấp nha Chính xác, ở đây là cửa gỗ nha Quyên Lê à, Đây là cửa chính đi vào à, Hay còn là à, phía trước cái cửa này thì mình có cái chỗ, một chỗ là gara để xe hơi ừ. à, Thì à, với một cái phong cách cái một cái cách thiết kế rất là đẹp luôn Quyên Lê ạ. À. Ở đây diện tích ngang 10 dài 20 và ở đây được bố trí là à, có chừa sân vườn bên hông để ví dụ à, khách hàng à, khi mà sở hữu căn này thì mình có thể là trồng những loại cây nè và đặc biệt cái căn này nó hơi khác những căn khác là căn gốc gọi là hai mặt tiền nó Quyên lên À nếu vậy là bên căn gốc thì sẽ có một cái khoảng sân sân vườn riêng nữa đúng không Chính xác ừ. Thì à, khi mà Quyên Lê nhận nhà và cái căn nhà thô như vậy á Thì mình có thể thiết kế ở dưới này là gồm là ở đây là bếp nè Đây là toilet nè À rồi à, gian phòng bếp thì có có thể nối thông ra phía sau bằng một cái cửa mình có thể bước bộ ra luôn nên mà khi mà mình nấu nướng hoặc là mình làm gì thì nó hạn chế mùi nè đúng rồi và đồng thời ở đây thì Quyên Lê có thể thiết kế à, à, một cái hệ thống bếp đảo à, bếp đảo và phía trước là mình có thể là thiết kế một cái bộ sofa ngồi để một cái phòng khách ở bên ngoài này ha chính xác ừ. đúng rồi thì à, bây giờ là phước sửu và quyên lê sẽ cùng à, là lên lên tầng tầng tầng một ha tầng 1 để mình khám phá xem cái căn 10 x 20 này á thì thiết kế được bao nhiêu phòng ngủ và dành cho bao nhiêu thế hệ phong quy lê ừ. Quyên cảm giác là cái căn này nó rất là thoáng, nó rất là rộng á anh Chính xác, à, như Quyên Lê cũng nhìn thấy là xung quanh tất cả đều có hệ thống cửa toàn bộ của Quyên Lê ạ à. ừ. Và à, như Phước Sửu à, và khách một vài khách hàng đang nhận nhà ở đây thì à, đây chính là một cái phòng ngủ master bedroom Master bedroom à, Quyên Lê ha À, căn này là với vị trí này thì chúng ta có thể thiết kế được một cái căn phòng master bedroom. Đúng rồi, ở đây thì ừ. Quy Lê có thể thiết kế một cái bồn tắm nằm ở đây luôn. Ồ, à, cái này cái... đầu tư rất là tinh tế trong cái thời điểm với xác. chi tiết này đúng rồi ở đây ừ. thì à, đã chừa sẵn có hộp gen và đối với cái căn này thì cũng có um, cửa cửa sổ tấm gọi là tấm lộ thiên luôn này à, <laughs> chủ đầu tư rất là hay nha đúng rồi à, ngoài ra trong à, trong gian phòng của à, cái phòng master này thì có một cái ban công khá đẹp và cái công viên à, cái cái trong cái chỗ cái ban công này á à, quy lê có thể là nhìn về công viên mùa hè ở trong cái khu này thì nó có bốn công viên khác nhau xuân hạ thu đông thì đây là một trong những cái công viên mùa hè thì à, gần như là mùa hè thì sẽ có những cái sắc hoa mùa vào mùa hè Quyên Lê à mà Phước sự cho Quyên Lê biết là từ những cái vị trí căn này thì mình ra cái club house nó có gần không nhỉ chính xác có gần à, từ cái căn này thì mình bước lại club house tầm khoảng cách ở khoảng à, 7 căn nhà thôi thì mình có thể là di chuyển vào một cái club house là có đầy đủ những cái tiện ích như là hồ bơi nè à, phòng tập gym nè tắm sauna nè à, phòng sông hơi nè massage nè rồi hệ thống nhà hàng nè uh, khá nhiều uh, mình có thể là sử dụng những uh, cái tiện ích cực kỳ đẳng cấp ừ, à, trong cái khu dân cư này luôn rồi bây giờ là mình bước vào à, một cái gian phòng nữa là gian phòng thứ hai ha trước khi vào gian phòng thứ hai thì ở đây sẽ có một cái lối check in à, theo như phước sửu ở đây thì mình có thể đặt được một bộ bàn này bộ bàn ha à, căn này khá đẹp nhìn ra đây là căn góc hai mặt tiền đây nó nhìn ra một cái công viên gọi là đài phun nước và ánh sáng ở đây rồi nếu mà những cái khách hàng mà nhận được cái căn như vậy thì có thể nói là lời luôn quân cái khuôn công viên này anh nhỉ? Chính xác. Ừ. Ở đây thì à, nhiều người cũng có thể là à, ở đây thì thiết kế là một cái chỗ gọi là phơi đồ hoặc là để máy giặt hoặc là ở đây có thể là thiết kế một cái uh, phòng uh, phòng làm việc, à, phòng làm việc. À, hoặc là ở đây mình có thiết kế một cái uh, cái, cái cây đàn để cho trẻ em đánh đàn ha ừ. khá đẹp luôn rồi phía sau cũng tương tự như vậy sẽ có một cái gian phòng và có toilet bên trong toilet này thì áp sát cầu thang ừ. và quy lê nhìn gần như là ba mặt mặt nào cũng có là hệ thống cửa hết toàn bộ quy lê Đúng nên là cảm giác rất là thoáng căn phòng là khá thoáng ừ. và lấy được gọi là ánh sáng và gió trời nên cảm giác nó cực kỳ thoáng và rất là tuyệt vời luôn rồi bây giờ là Phước Sửu và Quyên Lê sẽ di chuyển lên à, lầu 2 đi Quyên Lê ha lên lầu 2 thì à, cách thiết kế cũng tương tự như lầu 1 và cho trên cái lầu 2 này thì không còn cái cái, cái chỗ khuôn viên là gọi là để đọc sách nữa bởi vì ở trên là nó ừ, ừ, bị thoáng à, nó à. thoáng rồi thì nó cũng có thể là đây thiết kế được 2 đến 3 phòng hóa Quy Lê theo như phước sự ở đây á thì đây sẽ có một phòng phòng ở đây thì là phòng thờ và ừ. phòng thờ thì nhìn ra cái sân thượng ban công rồi này à hồi nãy mình lên mình tới tầng hai là có một cái khoảng không gian mình có thể đặt một bộ bàn nhưng trên này thì mình lại có một cái ban công nó rất là rộng luôn anh sự ha chính xác một cái vị ừ. trí ừ. check in khá đẹp nhìn toàn cảnh à, của khu dân cư luôn và nhìn xa xa là có sẽ có một cái công viên à, cát cho trẻ em và có những cái à, ừ, máy tập thể dục luôn ừ. khá đẹp phong quyên lê rất là đẹp và rất là thoáng anh ạ vậy là với với à, một cái căn à, biệt thự song lập 10 x 20 thì mình có thể thiết kế được à, khoảng 4 à, phòng ngủ chính phải không? Đúng rồi 4 phòng. 4 phòng ngủ chính. 4 Nếu mà có người già thì mình có thể thiết kế một căn phòng ở dưới đất nữa là 5 phòng. À, đầy đủ công năng cho một gia đình khoảng 2 đến 3 thế hệ phải không? Đúng rồi. Đấy. À tính ra bên này mình cũng có thể thiết kế một phòng master nữa luôn anh. Chính xác. Cảm master. giác rất là rộng luôn. Và ở đây thì mình có, có thể thiết kế một cái phòng tắm ha. Đúng một rồi, phòng, phòng tắm, tắm đứng ha ừ. một phòng tắm đứng ừ, phòng tắm đứng cảm ơn mọi người đã xem qua kênh của phước sửu và quyên lê À, để có nhiều thông tin hơn nữa về cái dự án Zaga à, Nhà Bè thì quý anh chị à, đừng quên inbox cho Phước Sửu và Quyên Lê theo số hotline bên dưới. Phước Sửu và Quyên Lê đang cập nhật một số cái giỏ hàng cực kỳ hấp dẫn và đang à, chủ nhà đang cần bán ra thì à, đừng quên inbox à, và nhận thông tin mới nhất về cái giỏ hàng này nhé. Xin chào. Xin chào.